Xin mến chào toàn thể quý vị và các bạn Hôm nay kênh Bí ẩn Kinh Hoàng xin gửi đến quý vị và các bạn Một câu chuyện rất là huyền bí Đây là câu chuyện về cô bé Như Ý Ở Việt Nam nhớ rõ chuyện từ ba kiếp trước Nguyễn Thị Như Ý 12 tuổi quê ở An Giang Từ nhỏ đã nổi tiếng là một hiện tượng vô tiền quang hậu bởi khả năng thuyết giảng trước đám đông và am hiểu Phật giáo thượng thừa. Xoay quanh cuộc đời, nhà thuyết giảng đạo Pháp nhí này, chúng tôi trở lại mảnh đất An Giang và phát hiện nhiều điều hết sức là ly kỳ. Ngay từ lúc sinh ra, Như Ý đã có những biểu hiện khác thường hơn 3 tuổi, dù nói chưa tròn tiếng. Bé tiếp tục thể hiện khả năng am hiểu sâu sắc về Phật đạo nói chung và tư tưởng Phật giáo hoàn hảo nói riêng khiến dưới đồng bào phải sửng sốt đặc biệt như ý có thể tự tin đứng trước đám đông thuyết giảng thông suốt hàng giờ đồng hồ về một chủ đề nào đó mà không bối rối và lập từ nào người ta bảo đã có nhân duyên tiền kiếp đối với đạo Phật theo chỉ dẫn của người dân, chúng tôi tìm đến nhà bé Nguyễn Thị Như Ý ở ấp Vịnh Lợi, xã Vinh Lộc, huyện An Phú, tỉnh An Giang. Ngôi nhà nhỏ này nhiều năm nay được giới đồng bào khắp nơi biết đến với hiện tượng thần đồng thuyết pháp. Anh Nguyễn Thành Hạnh, 35 tuổi, cha ruột của Như Ý cho biết hiện bé đang học bài ở tiếng Gác Trên Ngoài việc học xuất sắc ở trường, đọc sách và nghiên cứu đạo Pháp tại nhà là niềm đam mê của Như Ý. Anh hãy cho biết, Như Ý có khả năng kỳ lạ, am hiểu, có thể thuyết giảng trước đâm đông hàng giờ đồng hồ theo chủ đề Phật giáo, khiến bất kỳ ai cũng phải kinh ngạc. Ở Vịnh Lợi, người dân biết đến Như Ý không chỉ là thần đồng mà nói bên bộ và rất là tôn kính. Họ cho rằng bé có nhân duyên tiền kiếp và được Đức Phật đầu thai. Mới sớm bộc lộ những khả năng khôn trước tuổi như thế. Biết chúng tôi là làm vlog về tìm hiểu cuộc đời như ý, người thân của bé niềm nở đón tiếp Từ trong nhà bước ra, đã như ý lệ phép chào hỏi khách. Đứng trước chúng tôi, cô bé xinh xắn, vầng trán cao, đôi mắt sáng và giọng nói ấm áp, xúc tích. Lập tức gây thiện cảm ngay từ đầu đối với chúng tôi. Nhìn con gái, anh Hạnh cười rạng rỡ, không che giấu niềm tự hào khi nhớ lại nguyện sinh con đã thành hiện thực. Tôi ờ, vốn sinh ra trong gia đình có truyền thống về đạo Phật Hoàn, Hòa Hảo. Hồi chưa lấy vợ, những ngày lễ tôi vẫn thường tham gia những buổi thuyết giảng của các đạo sĩ, giảng sư tại trung tâm Phật giáo hoặc ở các chùa. Nghe nhiều thấy mê, rồi buồn, rồi mình sinh lòng cảm mến lúc nào không hay. Từ đó, mỗi ngày niệm Phật tôi cứ đinh đinh và ước mơ sau này sinh con sẽ trở thành người thuyết giảng Phật Pháp cho chư tăng huynh đệ để để đạo hạnh được tăng thêm nhiều phần nay thì mong ước của tôi đã trở thành hiện thực thông qua con gái bé nhỏ của mình ngược dòng ký ức anh hạnh kể về thời điểm hay tin vợ mang thai anh càng hăng say tu đạo ngày ngày ngày qua ngày cầu mong vợ sinh con như ý muốn khi vợ hạ sinh lại một bé gái anh thoáng buồn bởi suy nghĩ từ trước đến nay trong giới đạo pháp rất ít thấy có vị tu sĩ nào tham gia thuyết pháp như thế ước nguyện của anh khó mà có cơ hội thành hiện thực tuy nhiên trái ngược với nỗi lo ngại của anh hạnh đứa con gái của anh ngay lập tức lọt lòng đã bụng bậm và khôi ngô đến lạ kỳ nước da trắng non cặp mắt tròn lóng lanh, đôi má lún đồng tiền, miệng trúng chím, rất duyên. Khuôn mặt đầy đặn phúc hậu, ngắm nhìn con trong giây phút chào đời. Bao nỗi chạnh buồn như tan biến, bồng con trên tay, anh Hạnh quyết định đặt tên con là Như Ý. Với niềm mong mỏi con mình sau này lớn lên làm bất cứ việc gì cũng thành công Đúng như những gì vợ chồng anh Hạnh ăn chay niệm Phật cầu mong, bé Như Ý mỗi ngày một khuôn lớn, khỏe mạnh, đồng thời mang lại cho mọi người hết ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác. Chị Nguyễn Thị Cam, 33 tuổi, mẹ ruột của Như Ý kể Khi được hơn 3 tuổi, Như Ý đã nói chuyện như một người trưởng thành, sống hệt một tu sĩ, tinh thông đạo Pháp. Có một lần nói chuyện với mẹ mình vì ý có nói rằng con chỉ mượn mẹ để đầu thai xuống chấp này tu thêm mà thôi. Kiếp trước của con là một người sinh ra có cha mẹ giàu sang. Mong con chỉ muốn đi tu mà không được song thân chấp thuận. Con một tuổi lắm, không dễ như cha mẹ bây giờ. Kiếp thứ hai con được làm một nữ tu sĩ sống được 50 tuổi nhưng vì tu chưa đắc đạo nên kiếp này con về lại nhân gian để tu tiếp. Mong rằng sẽ truyền bá sâu rộng tuấn nhân gian hơn nữa. Con người hòa hợp, sống, tranh giành đạt lợi mà giúp đỡ lẫn nhau. Cũng theo chị Cam, một lần như ý, không nghe lời khuyên răn của cha mẹ nhưng chị mắng. Không ngờ Bé cười rồi cất lời Con là một người khác chứ không phải là con mẹ đâu ạ à. Kiếp này con chỉ mượn cha mẹ để lên đây tu thành thêm kiếp đạo giang sử của con thôi Nghe đứa con chưa tròn tiếng nói xong Ông cụ non vợ chồng chị như lạc tai Khi hỏi lại thì bé vẫn nói lại y như vậy Vừa mừng vừa lo Mừng vì con khôn trước tuổi lo vì bé nói những điều vô cùng khác thường so với đứa bé bình thường 3 tuổi. Không chỉ thế, liên tiếp trong thời gian sau đó, Nhi còn mang công những câu chuyện hết sức lạ kỳ nói về tiền kiếp của mình kể cho cha mẹ và mọi người nghe. Thấy nó, tức là như ý, hợp với đạo nên tôi cũng cho bé, tôi không cho bé nói nữa. mà tìm cách giải thích căn kẽ để bé hiểu. Nhưng điều này hoàn toàn có thực, nhưng do sự người ta đàm tiếu rằng cha mẹ tôn sùng con cái để tuyên truyền về tín dụng đoan, nên vợ chồng tôi không kể lại cho một ai. Theo như những gì chúng tôi tìm hiểu về cha mẹ của Như Ý, cũng như giới Phật tử đồng đạo, thì càng thêm tuổi, ý càng trưởng thành, nhanh một cách kinh ngạc. Sự am hiểu Phật giáo của bé cũng theo đó đã đó mà tăng lên trở nên uyên thâm đến mức khiến nhiều người tu trong đạo không khỏi bất ngờ mỗi lần theo cha mẹ đi nghe thuyết giảng về bé có thể kể lại răm rắp không sót một từ đồng thời có thể tự triển khai mở rộng giảm thêm những nội dung ý nghĩa sâu xa khi vợ chồng anh chị ra một đề tài trong đạo pháp thì bé tự đứng lên giọng giạc thuyết giảng thấu tình đạt lý có thể sánh ngang những vị giảng sư lâu năm bên cạnh đó điều làm vợ chồng anh hạnh ngạc nhiên là lúc bé 5 tuổi bé đã đứng trước hàng trăm tu sĩ thuyết giảng hàng giờ đồng hồ khiến mọi người trầm trồ ngưỡng mộ lần đầu tiên tôi trực tiếp nghe con gái mình thuyết giảng trước đồng bào chư tăng đồng đạo Ban đầu tôi thấy rất lo lắng Nhưng sau khi nghe cháu cất lên những lời giảng đầu tiên Nhìn ánh mắt ngạc nhiên của các chư tăng đồng đạo bên dưới Tôi cảm thấy an tâm hơn Sau khi bài thuyết giảng kết thúc Mọi người đứng lên khen hay Ai cũng cảm thấy hài lòng và khâm phục trước một giọng Thuyết chưa toàn âm nhưng quá nội nên thầm Chính lúc đó tôi đã rớt nước mắt vì hạnh phúc Vậy là coi như ước mơ của mình đã được con gái biến thành hiện thực một cách như ý. Như chính tên của chúng tôi đặt cho cô cháu, anh Hạnh cho biết thêm. Với độ am hiểu, đạo giáo tinh thông, thuyết giảng thu phục được lòng người. Như ý nhanh chóng được đồng đạo Phật tử biết đến. Nhiều ngôi chùa trong giáo hội đã mời Như ý về thuyết giảng, nói chuyện. Cho đến nay, bé đã đăng đàn hàng trăm buổi nói chuyện. Có thể thuyết giảng nhiều chủ đề khác nhau về đạo Phật, khiến cả những người, những nhà nghiên cứu đạo Phật và Phật Pháp phải thán phục. Với khả năng đối đáp trôi chảy, có sức truyền cảm mãnh liệt, như ý được người đời và các đồng đạo vô cùng mến mộ. Điều đang nói dù trọng vọng nhờ khả năng hơn người của mình, Như Ý vẫn luôn khiêm tốn, tự nhân mình chỉ là một người hiểu ít nhiều về Phật giáo mà thôi. Chứ không bao giờ nhận là một vị giảng sư như mọi người gán cho Như Ý. Không những thế, thần đồng Như Ý còn được mọi người thương mến nhờ đức tính hiền lành, lễ phép, say mê học tập văn hóa, nghiên cứu đạo hạnh tâm sự với chúng tôi thần đồng ước mơ cố gắng học tập để sau này trở thành một người có ích cho xã hội trên đây là câu chuyện về cháu Như Ý ở An Giang là một hiện tượng đang nổi rất nổi ở trong giới đạo, đạo pháp của chúng ta và cũng như là trên truyền thông kênh bí ẩn kinh hoàng ngày hôm nay xin chia sẻ với quý vị về cháu Như Ý và tạm dừng ở đây. Xin chân thành cảm ơn quý vị và các bạn đã mất thời gian và Ngọc để xem video của kênh Vĩ ẩn Kinh Hoàng. Để đón xem những video tiếp theo, kính mong quý vị và các bạn hãy nhấn nút đăng ký để không bỏ lỡ những video huyền bí mà kênh Bí ẩn Kinh Hoàng sẽ gửi đến quý vị các bạn thời gian sắp tới. Một nữa